U22 Singapore và U22 Việt Nam thì những cái trận này mình nhận định mình có nói trên video cho tất cả anh em. Những cái trận Đông Nam Á này á, anh em nên vào nhẹ tay để anh em xem anh em cổ vũ và ủng hộ đội tuyển Việt Nam mình thôi. Chứ anh em không cần vào mạnh tay những cái mã kèo ờ, trong những cái trận đấu nhỏ ao làng như thế này thì anh em thấy những cái trận đấu mà nhỏ ao làng như thế này bữa giờ anh em nằm trên mà nằm tại anh em đã thua rất là nhiều trong cái um, à, những cái trận khai mạc đầu mùa giải của thằng à, SEA Games 32 rồi anh em thấy chấp cho cả đống mà ăn toàn một không với hai không một điều không thì những anh em nào mà đã nằm những cái trận này mà mạnh tay xa bờ còn không mình không cho anh em nằm chiếc nhắn mạnh trong video cho anh em là nằm nhỏ nhỏ nhỏ nhỏ chơi cho vui để ủng hộ thằng Việt Nam cho nó có tinh thần đá hơn anh em đó và thêm cái trận của thằng Malai và thằng Lào thì cái trận này là xác sức cái tỷ lệ thằng Malai ăn từ 20 đến 30 rất là cao trong trận này luôn nè và cái trận Atalanta thì mình mới vừa nhận định cho anh em xong thì mình sẽ nhận định thêm cho anh em một hai trận nữa để anh em có thêm nhiều mã kèo để anh em đầu tư hơn nữa thì trước khi mình vào nhận định cho anh em á thì anh em thấy mình nhận định trên những cái video trước cho anh em á mình nhấn mạnh với anh em rất là nhiều trong những cái video là mình nhấn mạnh anh em đang chơi ngoài qua thầu qua cò anh em không có thể chơi hiệu quả được những cái uh, cái uh, giống như anh em chơi ngoài qua thầu qua cò anh em không có thể chơi được những cái mùa giải này nó cuối mùa giải nhà kéo nhà cái á, nó đưa ra với những cái mã kèo rất là khó đá cho anh em thì mình mới khuyên anh em nên đăng ký một cái trang anh em chơi cho nó hiệu quả giống như chấp cực kỳ cao mà anh em có thể chờ ra sân nó tuột hạ kèo xuống anh em vào anh em đánh thì cái tỷ lệ anh em thắng full kèo nó sẽ cao hơn giống như những cái mã kèo Đông Nam Á nè nếu mà anh em nào mà chơi trang thì bữa giờ anh em chắc không thua anh em vẫn lãi nha đó anh em chơi trang là được cái nó chấp cao anh em có thể chờ ra sân nó đá trong hiệp 1 á không có bàn thắng bắt đầu từ hiệp 2 anh em vào kèo thì thằng trên nó thắng một không hay không thì anh em vẫn húp được kèo đó thì bởi vậy mình mới viên anh em đăng ký trang và mình đưa anh em vào nhóm để anh em có thể chơi được nhiều mã kèo hơn nữa chứ không chỉ riêng một vài cái mã kèo um, lùm cùm nắp cốc này đâu nha anh em thì à, bây giờ mình sẽ tiến vào mình nhận định thêm cho anh em cái trận giữa thằng Liverpool và thằng Fulham diễn ra vào lúc 2 giờ tối hôm nay nha anh em ở thì anh em thấy bên phần màn hình của anh em là cái đội hình ra sân của Liverpool và thằng à, Fulham thì bên phía đội chủ nhà Liverpool ra sân với sơ đồ 433 là sơ đồ quyền thoại của Liverpool thì anh em thấy hàng công cao nhất bên phía vị trí cánh trái là Luis Diaz nè và vị trí cánh tiếng giữa là Gabo và bên phía cánh phải thì có Mohamed Salah à, Salah nha anh em ở phía dưới thì có Henderson nè Fabinho nè phía dưới um, hàng um, phòng ngự thì có thằng uh, à, Adnon Konate Van Dijk Robertson thì hiện tại thằng uh, anh em thấy cái đội hình bên phía thằng uh, Liver ra đang tung ra với cái đội hình mạnh nhất của mình luôn nha anh em đó thì trong trận vừa rồi Liver vừa thắng thằng Tottenham với cái tỷ số là 4-3 trong khi đó hiệp 1 thằng Liver đã ăn thằng Tottenham với cái tỷ số là 3-0 rồi hiệp 2 thằng Tottenham gỡ lại 3 đều xong thằng uh, Liver mới nâng lên tỷ số là 4-3 thì anh em thấy thằng Liver đang canh một cái triều đang có một cái um, mục tiêu của mình là tranh cái vị trí top 4 trên bảng xếp hạng để có thể mùa sau thi đấu cúp C1 nha anh em. Thì mình sẽ tiến vào cái vị trí trên bảng xếp hạng thì anh em thấy um, trước khi vào vị trí trên bảng xếp hạng uh, thì bên phía Liver về um, Roberto uh, Firmino này anh em chưa có một cái sự quay lại của Firmino do đang bị chấn thương và thằng um, Naby nữa chưa và vẫn chưa được uh, bỏ ngỏ để ra sân nha anh em còn trên cái bảng xếp hạng ngoài thằng Anh á, thì thằng Liver đang có vị trí top 5 trên bảng xếp hạng rồi nha anh em. Có 56 điểm sau 33 vòng đấu thì đang cách vị trí thứ tư trên bảng xếp hạng của MU là với 7 điểm và càng nhiều hơn thằng MU một bàn thắng. Còn trong khi đó, thằng Tottenham á anh em thấy Tottenham đang có 34 vòng đấu rồi mà chỉ có 54 điểm thôi thì Tottenham là đang không có chắc ăn để có thực có thể tranh được cái vị trí top 4. Nhưng mà trong khi đó thằng Liver đang có một cái cái cửa tranh vị trí top 4 cũng rất là sáng luôn nha anh em. Đó còn trong khi đó Fulham Fulham team mới lên hạng mùa này nhưng mà Fulham có một cái phong độ cực kỳ tốt luôn nha anh em. Đây anh em thấy Fulham đang có một cái vị trí thứ 10 trên bảng xếp hạng và có 45 điểm sau 35 vòng đấu. Đó anh em thấy Fulham đang cực kỳ tốt, vị trí rất là an toàn trên bảng xếp hạng luôn. Còn à, thành tích thành tích gần nhất của hai đội thì anh em thấy á, nếu mà tính theo cái thành tích của thằng đội chủ nhà là Liver nha thì Liver đi đầu mùa giải Liver có một cái phong độ cực kỳ không tốt nhưng mà về cuối mùa giải á thì anh em thấy trong 6 8 trận gần nhất luôn thì liver nó chỉ để thua một trận thôi và hòa hai trận và thắng tới 4 trận thì anh em thấy đây trận để thua thằng Man City với cái tỷ số là 4-1 trên sân nhà của Man City trong khi đó hòa Chelsea không đều là hòa Arsenal không đều và thắng Leeds 6-1 à, thắng Nottingham Forest 3-2 và thắng à, West Ham 2-1 thắng Tottenham 4-3 đó thì anh em thấy cái phong độ gần đây nhất á, về cuối mùa giải thằng Liver nó có một lấy lợi được cái phong độ lấy lợi được cái phong độ trước đó của mình đó ờ, thì anh em thấy cực kỳ tốt cho thằng Liver trong những trận gần đây nhất luôn nha còn bên phía anh em thấy bên phía thằng um, Fulham thì uh, team đầu mùa giải Fulham có một cái phong độ tốt có một cái phong độ tốt nhưng mà về cuối mùa giải thằng Fulham nó đang có một cái sự xa sức xa sức ở cuối mùa giải nha anh em. Trong khi đó anh em thấy 10 trận gần nhất của thằng Fulham chỉ thắng được hai trận trước Everton vị trí cuối bảng thằng Leeds thì đang mập mờ trong cái à, vị trí à, trụ hạng đó. Thì anh em thấy trong khi đó như à, thằng Fulham về cuối mùa giải gặp toàn những ai có tên tuổi là Fulham toàn thua không? Đó. Ờ, anh em thấy trận gần nhất Fulham để thua trước thằng Man City với cái tỷ số là 2-1 nè. Trước đó thì thua Aston Villa và thua West Ham, thua Bournemouth. Nói chung á, West Ham, Fulham về tới cuối mùa giải thì Fulham đang có một cái phong độ đi xuống đi xuống dần nha anh em. Đó. Ờ, còn mà thành tích chơi trên sân nhà của cái thằng uh, à, Liver anh em nên đánh giá cao về mà thằng liver chơi trên sân nhà nha cái vần này là anh em nên chú ý mạnh thằng liver chơi trên sân nhà trong 4 trận gần nhất á, thì một trận quảng và ba còn 3 trận ba trận nhưng mà liver đã thắng hai trận thắng trước Tottenham nè thắng trước Nottingham nè họ và Arsenal nó nói chung á anh em thấy thằng liver chơi trên sân nhà quan trọng là anh em nên chú ý vào cái phần này để anh em đầu tư một cái cách hiệu quả đây anh em nên chú ý kỹ vào trong cái thành tích mà chơi trên sân nhà của thằng Liver nha không có trận nào dưới 3 bàn thắng hết từ 4 bàn thắng đổ lên không đây anh em thấy ba trận đấu gần nhất trên sân nhà của Liver còn ba bàn thắng đấu lên thì anh em có thể đầu tư vào cái mã kèo tài trong cái trận đấu này cũng rất là ok luôn trong khi đó thằng Liver được lợi thế trận này là kèo mạnh hơn thằng Fulham rất là nhiều thì anh em có thể nằm cái mã kèo tài trong cái trận này tỷ lệ anh em thắng kèo nó sẽ cao thì anh em thấy Liver á đá trên sân nhà được cái là cổ động viên đông đó thì liver nó sẽ hào hứng và háo hức để ghi bàn nhiều hơn để cho cổ động viên có một cái à, cái gì cái giống như mà kêu bằng cái uh, sung mãn để có thể uh, hô hào cho liver thì càng thêm mạnh nữa nha anh em đó thì anh em nên đánh đánh cái mã kèo tài trong cái trận này còn trong cái lịch sử đối đầu thằng này hai này nó gặp nhau ba lần thì anh em thấy cái lần gần nhất á mà trên lượt đi trên lượt đi của mùa giải uh, ngoại hạng anh 2022 2023 thì hai hàng này gặp nhau trên sân nhà của Fulham thì có hòa với cái tỷ số là hai điều. Đó. Trước đó nữa thì Fulham có thắng thằng Liver với tỷ số là 1-0. Trước đó nữa thì hòa một điều thì anh em thấy nếu mà tính theo cái phong độ thì thằng Liver nó chưa có thắng được thằng à, Fulham trong ba trận gặp nhau gần nhất. Nhưng mà trước đó, trước đó nữa nha anh em, trước đó trước ba trận đó thì Liver toàn thắng. Đây anh em thấy nhà cái đang ém ém lại những cái trận đấu mà Liver thắng trước đó đây anh em thấy chưa Liver toàn thắng rất là nhiều trận trước đó không phải chỉ riêng 3 trận gần nhất là Liver không được thắng thôi đó thì anh em thấy nè trước đó Liver thắng 21 20 30 40 31 40 đó. anh em thấy Liver không thắng thôi thắng phải từ cách biệt phải từ hai bàn đổ lên bởi vậy nhà cái mới đưa ra với cái mã kèo trong trận này cực kỳ sâu thì mình sẽ tiến vào cái phần trận gần nhất cho anh em xem trên sân nhà của thằng à, Fulham chẳng đó là hai đều thì anh em thấy cái đội ghi bàn đầu tiên á là cái đội Fulham ghi bàn vào phút thứ 32 và phút thứ ờ, uh, 64 á thì uh, có uh, Nune Nunes á anh em à, ghi và gỡ hòa rồi bằng tỷ số là một đều trong khi đó 72 phút 72 bên phía Fulham nâng tỷ số lên 21 và phút 80 Mohamed Salah có cái bàn gỡ hòa hai đều nữa đó anh em thấy chưa Salah là người um, tỏa sáng nhất trong trận đó là có bàn gỡ quà. thì quan trọng là anh em coi cái sự kiểm soát bóng trong cái trận đó thằng Silver nó kiểm soát bóng bao nhiêu phần trăm anh em thấy trên cái bảng biểu đồ của anh em trên cái lúc mà con chuột mình nhấp nè anh em anh em thấy cái thằng Liver là cái thằng màu tím còn cái thằng Fulham đội chủ nhà là màu xanh cái đội chủ nhà nó chỉ tấn công được cái phút này và phút này đó còn bao nhiêu hiệu số mà tấn công đòn là nằm về bên phía liver không đó anh em thấy liver nó kiểm soát trận đấu mạnh tới cỡ nào ờ. thì bởi vậy anh em nên đầu tư liver trong trận này cũng rất là ok mà được trận này lợi thế trên sân nhà cho liver thì anh em thấy trong trận đó mã kèo mà nhà cái đưa ra là thằng liver chấp tới 1.75 được nha anh em nhưng cái trận này thì ờ, hiện tại cái trận này thì nhà cái vẫn đưa kèo là cao cỡ đó thì mình sẽ tiến vào cái phần mà tỷ lệ kèo trong trận đó cho trận ờ, tỷ lệ kèo mà nhà cái đưa ra trong trận này cho anh em xem thì anh em thấy hiện tại á <clears throat> thằng nhà cái đang đưa ra với cái mã kèo là thằng liver chấp 1.5 và tài xỉu 3.25 thì giống như tại sao mà nhà cái lại đưa ra với cái mã kèo là thằng liver chấp 1.5 thì anh em thấy nha hiện tại đang chấp 1.75 lận nha anh em đang chấp 1.75 nhưng mà có kèo 1.5 ăn 78 ăn 79 gì đó mình đưa lên cho anh em là cái kèo 1.5 để anh em có thể chờ ra sân anh em không cần vào gọi anh em chờ ra sân nó đá trong vòng 10 phút chưa có bàn thắng thì anh em vào cái kèo liver chấp 1.5 đó thì cái tỷ lệ nếu mà trận này liver ăn 3-1 hoặc 2-0 thì anh em húp kèo full còn tài xỉu thì đang nhà cái đang đưa ra với cái mã kèo cực là cao luôn thì anh em thấy tài xỉu 3.25 thì anh em có thể đầu tư vào cái mã kèo tài trong cái trận này thì anh em thấy hai này gặp nhau không có trận nào mà dưới 4 bàn thắng hết với lại thằng liver không có trận nào mà chơi trên sân nhà dưới 4 bàn thắng hết thì anh em có thể đầu tư vào mã kèo tài xỉu 3 hòa được tại sao anh em lại đầu tư vào cái mã tài xỉu là ba quà anh em chờ ra sân trong vòng 10 phút kèo nó sẽ có cái gà tài xỉu là ba quà thì anh em đầu tư nó sẽ tỷ lệ thắng cao hơn cho anh em thì mình sẽ tiến vào cái phần chốt kèo cho anh em để anh em chờ đợi đây ai mình có chốt cho anh em bốn cái mã kèo trên màn hình để anh em có thể đầu tư thì giống như mình đã nói rất nhiều video rồi anh em đầu tư là anh em phải chia đều kèo ra anh em đánh hết bốn mã kèo mình cho thì cái tỷ lệ anh em thắng và anh em lời kèo nó sẽ cao hơn còn anh em chơi ngoài qua thầu qua cò anh em không có thể chia đều kèo ra được tại vì anh em chỉ đánh được trên dưới tài xỉu chứ anh em không đánh được hiệp một và góc luôn nữa thì bởi vậy mình mới khuyên anh em đăng ký một cái trang để anh em đầu tư một cái cách hiệu quả anh em đánh ở ngoài 5 triệu cũng vậy anh em đăng ký cái trang anh em nạp vô 5 triệu anh em chia đều ra mỗi trận một triệu hai năm chục đó thì trong khi đó anh em ăn được mã kèo này anh em ăn được mã kèo này là tất nhiên anh em phải ăn được mã kèo này cho dù anh em có thua cái mã kèo này luôn anh em vẫn lãi được hai mã kèo là giống như anh em lãi được hai triệu rưỡi đó anh em quan trọng là anh em chơi anh em phải chia đều kèo ra mỗi đêm anh em tím tiền cà phê cà pháo hoặc là anh em ăn phở ăn bún bò luôn còn nói còn được nữa anh chi đó thì à, tiến vào phần chốt kèo nha anh em thì à, chốt cho anh em là liver chấp 1.5 còn tài thì anh em vào mã tài 3 cho mình liver chấp góc nguyên một trận là bốn trái thì anh em vào cái mã kèo liver chấp góc trong trận này cho mình đó thì hiệp 1 anh em vẫn nằm cái mã kèo là liver chấp 0.5 thì đó là ba cái bốn cái mã kèo mà mình chốt cho anh em để anh em có thể đầu tư trong cái trận này thì anh em nào mà muốn đầu tư được nhiều mã kèo hơn thì cứ liên hệ trực tiếp qua cái Zalo hoặc cái Telegram kèo bóng VIP 09 của mình để mình hướng dẫn tất cả anh em vào nhóm và đăng ký trang để anh em có thể đầu tư một cái cách hiệu quả nhất vào cuối mùa giải. Thì anh em về biết về cuối mùa giải kèo cực kỳ khó đá cho anh em thì bởi vậy mình mới khuyên anh em đăng ký trang và đưa anh em vào nhóm để anh em tham khảo nhiều mã kèo hơn để anh em có thể đầu tư một cái cách hiệu quả nhất